hôm nay là một cái chương trình livestream nữa như đã hứa các bạn là đợt trước mình đã đi à, à, khu vực mà La Ghi à, Bình Thuận thì à, hôm nay mình sẽ đi à, dọc và lên những cái tuyến đường ở miền biển và đây là mình đang đi vào khu vực Phan Rang à, bây giờ mình để mình bật cái địa điểm chính xác cho mấy bạn xem thì à, đây là cái chương trình livestream nha các bạn mình sẽ không có một cái điểm dừng mình sẽ um, có gì mình nói đó thì nói chung là mình uh, và bạn dự là hiện tại là uh, đã có cái nhiều những cái thay đổi sau 3 năm trước đó cái kênh của mình đã đã làm trong cái thời điểm mà mình làm ở uh, ở cái một cái công ty khác cũng có một cái dịp mà du lịch uh, rất là nhiều nhưng mà sau 3 năm mình quay lại trở lại với những cái tâm thái phấn khởi hơn và những cái kiến thức mới hơn thì à, mình đi đang đi ngang qua khu vực à, Vĩnh Hảo đây là cái xa là nhà máy nhiệt điện đây là khu vực Vĩnh Hảo thuộc là Tuy Phong Bình Thuận thuộc Tuy Phong Bình Thuận các bạn thì à, hồi nãy mình có quay quay qua một cái cối xe gió à, chút nữa mình sẽ có cái à, clip à, cối xe gió trên cái, cái clip mà chèn ở trên à, video này cho bạn xem thì à, ở đây có một cái nhà máy điện nhiệt điện các bạn thì à, nhà máy nhiệt điện này là nhiệt điện à, để mình xem đây là nhiệt điện gì nhá nhiệt điện để, để mình nhớ thì nó mình để mình xem <laughs> đang livestream coi như là cái gì nó đó đó <laughs> nhớ mà xem là không biết nha thì mình nói, nhưng mà thật ra là mình, mình không, không, không mình nhớ, nhớ mình chỉ à. biết là có một cái máy nhà máy nhiệt điện ở đây thôi nhớ, nhớ. nhiệt điện Vĩnh Tân các bạn à, thì là, mình là, sẽ là Vĩnh à mình sẽ đọc qua cái thông tin về nhiệt điện Vĩnh Tân ờ, để, để mình nói các bạn nghe thôi chứ đừng đọc <laughs> đọc luôn các bạn tại vì bây giờ giống như mình coi những cái ờ, show của mỹ các bạn à. uh, có cái show của ông này ông nói 4 tiếng đồng hồ ông có thể phỏng vấn ờ, những cái người rất là nổi tiếng và tất nhiên là những cái người nổi tiếng họ có trí thức họ có thể là nói liên tục có những người mà không cần giấy gì hết nhưng mà trong quá trình nói có những cái thuật ngữ người ta quên cái có một cái bạn kế bên mà nó là vừa quay phim thì cái bạn đó là cũng làm nhiệm vụ google search luôn à. có nghĩa là ở trên cái phòng phỏng vấn nó cũng cái tivi thì khi mà nói đến cái thuật ngữ mình nó hơi chuyên ngành chút mà khán giả không hiểu thì bạn này ngồi bấm bấm sạch lại từ đó lên bấm lên cái màn hình để bắt đầu đọc những cái thuật ngữ trên mạng hiện tại là uh, không cần phải kịch bản gì dàn dựng hết bốn tiếng quay liền mạch luôn không có một cách như thế là vừa, à. vừa chia sẻ kiến thức mà vừa vừa tự học luôn đúng rồi tự học tức là trong quá trình trao đổi nhau liên không tục. không biết thì không có biết gì ừ. hết thì mình sạch cho mình uh, hai bên tự học luôn hồi xưa nếu mà mấy bạn thử vô một cái uh, show một cái đài truyền hình đã từng bước vô đài truyền hình HTV và xem một cái show truyền hình phỏng vấn thì uh, cái show đó khi các bạn xem trên đài truyền hình các bạn thấy nó là rất là mượt không có một cái điểm nào dấp nhưng mà trong cái show đó đầu tiên là ví dụ như là kêu khán giả vỗ tay sẽ có canh đạo diễn với là các khán giả hãy cùng vỗ tay quay cảnh đó cắt và có một cái câu lệnh là cắt đàng hoàng luôn xong khán giả im lặng và mời khán giả im lặng bắt đầu cắt cái cảnh đó quay bắt đầu một hai ba quay tiếp thì khán giả bắt đầu uh, trao đổi gì đó hay là ở dưới mc đọc sai cũng sẽ kêu cắt và đọc lại cho đúng theo cái kịch bản rồi bên kia trả lời mà ấp úng cũng cắt đó cho nên là khi bạn so coi một cái show trực tiếp tại đài truyền hình HTV các bạn sẽ thấy là cắt cảnh liên tục đâu phải trực tiếp trực tiếp phát lại à, phát lại một show phát một lại. show mà chiếu lại giống như là mình coi những cái show uh, game show cũng vậy là chiếu vậy là cắt liên tục chứ không phải là là là khi mà coi trên truyền hình là mình thấy nó nó, nó, nó rất là mượt mà nhà máy nhiệt điện hơi bị hoành tráng á ok quay lại là nhà máy việt điện uh, vĩnh à, tân bạn nhiếp phong có thể quay quay kỹ cái màn đầu tiên à, cái view này rất là rộng không, không sao các bạn sẽ thấy hết view thì rộng lắm đây mình đang dùng cái GoPro view rất là bự uh, ok mình xin đọc cái nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân cho các bạn xem bạn nghe à, các bạn nghe <laughs> đây là một cái nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân à, thuộc huyện Tuy Phong Bình Thuận à, trước đó là công ty One Energy của Hồng Kông chiếm giữ 49 cổ phần ở đây có nghĩa là người à, Hồng Kông là người Hoa nhà bạn người Trung Quốc Hồng Kông thuộc về Trung Quốc nha bạn đã rút khỏi dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và dự án này đang gặp khó khăn được một số báo nước ngoài đăng tải đây là tin vào ngày 26 tháng 2 năm 2021 bạn mới đây thôi nha ông Phan Thiên Nhiên cho biết hiện nay sức ép của các tổ chức môi trường trên thế giới trong đó có hội nghị biến đổi khí hậu thứ 21 ở thành phố Paris Pháp vừa qua hầu như tất cả các tổ chức tài chính lớn trên thế giới đã gây sức ép cho các nhà đầu tư sản xuất là không được đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện nữa trong đó bao gồm cả nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã được ký nháy hiện chúng tôi làm việc với Bộ Công Thương như vậy là đây là một cái nhà máy nhiệt điện ờ, trước đây là có cổ phần của Hồng Kông nha các bạn đây các bạn có thể thấy là bên phải đây mình cho bạn xem đây đây là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân các bạn mình sẽ cắm cái dây sạc một chút sạc nó gần hết pin dây không tới ủa cắm được không nữa à, ở đây mình đang uh, làm cái show trực tiếp mà à, cái pin nó chạy liên tục ạ à. giờ sao chứ nó dài quá rồi sao giờ phải mua cái sợi dùng kiếm cái sợi dây dài hơn hả không à, mình có một cái sợi dây dài mình đã chuẩn bị hết rồi thì à, do mình phải cắm sạc điện liên tục cho nên là nó rất là nóng thì Tại à, đang để để cái ở phía trước uh, xe hơi nên ánh nhiệt độ rất là cao các bạn không ờ, mà đi các bạn đây là cái dây lightning nó, nó không phải cái dây này nói chung là không có dây rồi có nhiều nó đi <laughs> còn bảy phần trăm còn bảy phần trăm ba phần trăm à rồi ba phần trăm cũng chắc nói được chừng ba chục phút các bạn à quên đấy nói được mà cắm vô nó không có sạc cắm vô là nó nó nó nó nó, nó, nó tự nó kết nối nó không sạc đây mình sẽ thử cắm cái dây này coi hơi nóng chút cái máy mà vừa vừa cắm sạc mà vừa để ánh dưới nắng mặt trời nắng gì nữa là là rất là mau hư các bạn mình phải hy sinh cái máy này để để phục vụ cho các bạn các bạn nhớ là like share và ủng hộ mình thêm nha mình mua được thôi giờ mình có ba phần trăm thôi clip này có vẻ là chắc phải ờ, kết thúc trong khoảng 3 ờ, phút nữa tức là 10 phút thôi mình sẽ nói những gì mình ờ, mình biết thôi nghiêng ở dưới phòng ok thì uh, sẽ uh, tiếp tục mình nói về uh, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân thì uh, nhà máy nhiệt điện thì uh, về cơ bản thì uh, bạn uh, dự có có thông tin gì nhà máy nhiệt điện nghĩa là sao bạn có biết không là đốt ừ. than đúng không à, thì nói chung là nhiệt điện mà thì nó phải dùng than thôi các bạn mà than thì nó sẽ sinh ra khí thải ờ, gây ô nhiễm môi trường ừ. thì ờ, cái tình hình này sẽ gây hiệu ứng nhà kính tùm lum các bạn thì ờ, tất nhiên là là mình sẽ đang xu thế xu thế của thế giới là chuyển qua năng lượng sạch à, ví dụ như năng lượng mặt trời năng lượng uh, gió rồi trên cung, cung đường này có cả năng lượng gió cũng trên đây luôn các bạn không năng và sinh gì đó dương à, năng năng lượng mặt năng. trời về sử dụng uh, pin năng lượng mặt trời những tấm pin năng lượng mặt trời nhưng mà theo theo cái cái, cái, cái kiến thức của mình được biết thì à, cái phong năng thì nó so với lại năng lượng nó chỉ, à, nó chỉ ứng dụng được một số số dùng thôi số dùng số nước là mới mới mới mới, mới sử dụng được thôi gió lớn mới sử dụng được thôi thì cái cái hiệu quả nó sinh ra hiện tại là chưa có cao so với lại cái cái cái, cái, cái chi phí của nó à. nhưng mà à, năng lượng mặt trời đó thì hiện tại là đang được áp dụng rất là nhiều trên thế giới nhưng mà có một điều à, mình nói là để mình à, sử dụng năng lượng sạch để mà bảo vệ môi trường nhưng thật ra nếu một thời gian sau mà cái năng lượng mặt trời nó phát triển mạnh thì những cái tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng đó sẽ được tái chế như thế nào đó là một câu hỏi và hiện tại là rác thải về tấm pin năng lượng mặt trời trên thế giới rất là lớn và những tấm pin năng lượng mặt trời đó nó chứa rất là nhiều loại hóa chất độc hại trong đó mà không có thể nào xử lý được nếu muốn xử lý mà không gây ô nhiễm môi trường là tốn thêm rất là nhiều chi phí à, nên mô hình chung quy chung lại thì cuối cùng nó cũng gây ô nhiễm môi trường à. thì giờ nãy là theo tìm hiểu là cái tháp này là nó có 3 tháp và còn hai tháp như vậy thì uh, tại sao một tháp lại bị đổ vậy bạn nhựa thông tin gì thêm <laughs> rồi mình xin uh, chia sẻ cái kiến thức mà mình mới được đọc mới đọc được à. yeah, <laughs> à, mình mà... mình làm giống như cái chương trình mà phố Bonsa giống như là ờ, có hai anh dạo này cứ đọc lên là bật tin tức lên có anh ngồi dịch tiếng sang tiếng anh sang tiếng việt à, còn yeah. anh dạ. kia cứ bình luận theo cái tin đó <laughs> là nó cũng thành ba ba tiếng các bạn ờ Nên... rồi trong kia có đường ờ, xe tải chạy luôn bây giờ mình sẽ có những cái ờ, đọc tin tức cho các bạn luôn và mình sẽ bình luận những cái vấn đề ở trên cái cung đường này thì mình mình mới đi ngang qua cầu ba tháp thì ừ. có thể là ở đây là có ba tháp tràm ừ. thì à, cái khu tháp à, Hòa Lai hồi nãy đó có tổng chiều dài là 200 m và rộng là 125 m. Ngoài ba ngôi tháp nói chung là trong đó sẽ có ba ngôi tháp à, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 à, à cái không phải nhưng mà được gọi là trùng tu á ở các nhà người pháp á, là là vào cuối thế kỷ 19 à. thời điểm hiện tại thì một cái tháp trung tâm đã bị sụp đổ luôn cái phần à, cái tầng thứ nhất chỉ còn lại phần nền thôi các bạn Bây à, còn bây giờ còn lại tháp à, phía bắc là cái tháp này cao hơn à, cao nhất và một cái tháp à, phía nam ừ. à. về lịch sử thì lịch sử thì cái tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 là các bạn à. Wow. Mà thế, thế kỷ 19 thì người... 9 mà đến bây giờ thế kỷ thứ 20 tức à. là đến 11 thế kỷ rồi, một à, thế kỷ là 100 năm có nghĩa là hơn 1100 năm. Tức là nó thuộc dạng là cái cổ cái tháp cái cái cái cái cụm di tích tháp chàm mà cổ nhất ở, ở Việt Nam đó. Ừ. Cho đến ờ, thế kỷ 19 người Pháp mới qua họ mới trùng tu lại thôi, còn thời xưa là là được xây từ thế kỷ thứ 9 là Rất là lâu các bạn. Không biết từ lâu lắm, muốn hình dung được ngàn ngàn năm hơn ngàn năm thì uh, ở đây khu vực này là khu vực của uh, một trong những khu vực sinh sống người chăm ba thì dọc trên cái tuyến đường này dọc trên cái tuyến đường này các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái à, cái tháp chàm dọc đường nữa để trải ra bao gồm cả quy nhơn cũng bạn sẽ thấy quy yên cũng có quy yên có cái tháp nhạn quy nhơn có quy ờ, nhơn mình cũng thấy rồi uh, về hướng uh, kể cả về hướng Đà Nẵng có một cái tháp điện Mỹ Sơn các bạn thì uh, người Ba cũng có lịch sử khá là lâu đời ở trên cái khu vực miền Trung này thì uh, mình sẽ chia sẻ với bạn thêm về lịch sử đó nhưng mà ở khu vực cái khu vực núi này nè mình có biết cái câu chuyện một cái ông đào vàng khu vực Phan Rang bạn bạn dự có thể tìm về một cái ông người là một cái người đang tìm cái cái cái nguồn châu báu bằng vàng khu vực Phan Rang và bạn dự thử search từ Google cái cái ông câu chuyện ông đó cho các bạn cùng xem được đào vàng Phan Rang tốc độ giới hạn 90 km/h bạn dự có thấy thông tin gì không bí ẩn kho vàng đúng rồi bí ẩn kho vàng à, ở bình tức thường là từ hồi mà quân đội Nhật ở Việt Nam nó kiếm đóng kiếm Việt Nam đó là bác sĩ Nhật á, là mình là à, đã có cái truyền thuyết là quân Nhật là chôn khoảng 4.000 tấn vàng 4.000 tấn nha các bạn ừ. ở núi Tàu à, Tàu núi Tàu là hiện là thuộc huyện Tuy Phong Bình Thuận đây là khu vực à. này đây đây khu vực này đây và cái cuộc tìm kiếm kho vàng đã kéo dài gần 20 năm nay nhưng mà chưa đến hồi kết chưa tìm được một cái lượng một chỉ vàng nào hết các bạn à wow. À. nhưng mà cái ông đó tức là ông phải có vốn mạnh tức là ông phải có cái cái nguồn lực để để ông có thể là thì, à, tin vào là là tương lai ông sẽ kiếm được cái vàng đó và bù được cái lỗ của ông chi phí thì à, cái người này đó là họ đã bỏ dành cả đời có cả tài sản để mà chi tìm cái kho vàng này từ năm 1957 đến bây giờ wow. là cũng gần vậy kiếm từ năm 1957 luôn á bạn à, gần wow. 50 năm rồi à. nhưng mà ý là tức là người ta phải có cái niềm tin gì đó vào cái câu chuyện mà họ có trong tay để để làm được chuyện đó như về bạn dự bạn bạn có một cái cái cái bằng chứng trong tay nhưng mà bạn không biết được địa điểm tức là có, có dám năm, hy sinh cả mấy tức là năm, năm 1957 là cái ông này ông đã có thông tin à, ông à. không ờ. có có nhưng mà ông có thông tin mật về cái kho vàng này ừ. nhưng mà đến uh, đến ờ, bao nhiêu năm năm bao nhiêu là mà như, như bạn dự ví dụ như bạn dự đi đào vàng đi à, xin lỗi ví dụ như bạn dự có một cái, cái, cái thông tin gì đó chẳng hạn như cái thông tin mật nào đó mà bạn dự ờ, để hy sinh cái cuộc đời các bạn để à, bạn để để, để làm gì đó nhưng mà đến gần cái cuộc đời gần cuối cuộc đời rồi gần già rồi mà vẫn chưa kiếm được thì bạn bạn thấy sao bạn cảm nhận tức là sao? đến năm 1994 đó à, tức là gần đây thôi là ông mới được à, nó được cấp phép cho là là tìm kiếm để trước đó là đào chui à, trước đó là đào chui à, tìm kiếm chính thức à. à. nhưng mà tới bây giờ thì à, đã dồn rất có nhiều công sức cũng như là tiền bạc vào để tìm kiếm và nhưng mà nếu nếu mà đào ra kiếm được thì có chia cho bên ờ, nhà nước không bạn? Thì tất nhiên có chia chứ à, như thế nào tức là ví dụ như nó có một cái luật à. gì đó mà ví dụ như cái chỗ mà nhà khu vực mình mà đào lên thấy không Ờ, cái cái vật quý giá nào đó thì là hình như là chia 73 hay gì đó. Ờ, mình không mình để mình phải ờ. tìm hiểu lại tìm hiểu lại à. À. nói chung là nó nó thuộc nó thuộc tài nguyên hay là tài sản quốc gia thì cũng nhiều mình không đúng rồi là trên đất trên à. đất của của chung à, đúng rồi mình không có chiếm hữu được ừ. thì nói chung là ông là chính thức tìm kiếm là từ từ năm 1993 à, đến nay là gần 20 năm rồi nói chung là mình mình không thì, thấy ờ, mình ờ, cảm nhận là cái người Nhật là sao mà người ta có cái cái cái, cái tức là cái thời Nhật á bạn có thể suy nghĩ thế này nè nếu như mà ở bên uh, thời điểm thời châu Âu á ở bên thế giới thứ hai á thì người Đức người ta đánh chiếm hết cả châu Âu thì người Nhật người ta chiếm gần như là cả cả cái phần mà Thái Bình Dương châu Á Thái Bình Dương bao gồm cả Trung Quốc và Ờ, quần đảo Indo Philippines Việt Nam là gọi là Đông Dương chung thời điểm đó là cái người Nhật người ta rất là là mạnh mặc dù cái nước nó, nó không phải là diện tích lớn nhưng mà cái khả năng mà bao trùm cả cái khu vực đó tức là bạn phải nghĩ đến là họ phải đánh bằng đường biển đó họ đi đường những cái tàu chiến họ sử dụng máy bay rồi tại vì máy bay không máy bay đường dài được cho nên là họ phải phải phải đi những cái tàu chiến và đổ bộ như vậy là cái khả năng cái tiềm lực tức là họ phải đánh theo kiểu là đổ bộ từ địa điểm này sang địa điểm khác ví dụ họ đến từ Nhật họ muốn chiếm qua Trung Quốc thì họ phải qua một cái đảo nào đó họ, họ lập cái căn cứ quân sự họ đánh tiếp thì để bao trùm cái một cái thái bình dương tức là phải có cái khả năng rất là mạnh các bạn tức là bạn hãy nghĩ suy, suy nghĩ rằng là cái cái tiềm lực và cái lực lượng bao gồm cả quân sự và cả luôn cái cái lực lượng mà họ đào tạo cũng như là huấn luyện cũng như trang bị vũ khí là rất là phải là cái quá trình đó là, là rất là mạnh rất là nhiều cái cái cái, cái kỹ thuật trong đó nữa rồi thì, mà, à, đó cái ông mà mà chính thức mà mà, mà tâm huyết đi đào á là ông Trần Văn Tiệp thật ừ. ra thì ông này ông sinh năm 1915 thì nếu tính ra năm nay là 2021 thì ông khoảng 100 lẻ mấy tuổi rồi các bạn thì ông thì, à, thì à, còn sống hay chết thì mình cũng chưa chưa <laughs> tìm hiểu được à. nhưng mà mình nghĩ là quá lâu và cái thông tin uh, ông bắt đầu đào từ năm 1993 ừ. rồi ông huy động rất là nhiều tiền bạc của cải nhưng mà tới đây vẫn chưa thấy gì tại phải ông ông này có nhiều có cái cùng với niềm tin, à, niềm tin gọi là vững chắc là cùng với ông là... tiệp thì ông có một cái bạn đồng hành cũng tâm huyết cũng ờ, như ông à, theo mình biết là cái người Nhật tại sao lý do người ta muốn chôn ở ở ở ngay khu vực này là lý do là lúc đó là là cái đợt mà cuối của chiến tranh thế giới thứ hai đó, lúc mà bắt đầu Nhật nó bị ờ, Mỹ gọi là truy kích tức là khi đó là Mỹ bắt đầu lật lại cái tình thế ở khu vực à, bán đảo Thái Bình Dương này khu vực Thái Bình Dương á những cái, cái khu vực xung quanh Thái Bình Dương thì người Nhật lúc đó người ta mới được dạng là người ta muốn tẩu tán những cái tài sản mà họ thu được thì đến cái, chỗ quần đảo cái, chỗ cái khúc này nè cái chỗ Phan Rang Bình Thuận này nè họ mới cái tàu chiến họ mới tấp vô và họ đem cái số lượng vàng đó họ đem giấu ở cái vùng núi này

ông chạy khi sáu chục mà lên em tăng lên là, là, là tăng khúc cuối à, à khúc cuối à. các bạn thấy là có khu vực xung quanh này liều mạng đó, công an bắt tốc độ 60 các bạn cái đường này trên Việt Map hiện tại mình đang sử dụng bản đồ Việt Map có cái uh, tốc độ uh, tốc độ nhưng mà nó để là 90 à. nhưng mà trên đường này có những cái bản gọi là 60 thì những cái bản đó Việt Map không Chưa. cập nhật kịp cái này à. là mình xin nhắn gửi Việt Map là Chưa Việt cập Map kịp. cập nhật uh, nhớ cập nhật là liên tục nha Việt Map rất là còn chậm ở những cái đoạn đường mới thế này nha Việt Map <laughs> thì mình nói tiếp nha à, sau khi mà quân Nhật thua quân Đồng Minh đó, thì cái ông tướng là Yamashita à, ừ. đã đưa một cái hạm đội gồm khổng lồ gồm 84 tàu chiến à, chở đầy vàng nha các bạn 84 tàu chiến chở đầy vàng mà họ trong thế chiến họ cướp được 84 tấn vàng hả 84 cái tàu chiến mà à. chở ờ. đầy vàng đầy vàng à thì đến cái vịnh Cà Ná à, vịnh Cà Ná à, để trú lại để trốn đó để trốn đó à, vịnh Cà Ná Bình Thuận Ninh Thuận đó ở giữa nhưng mà lúc đó thì lực lượng ờ, không quân của quân đồng minh là đánh chìm 64 tàu của Nhật xuống khu vực này à tức là oh, tức là quân đồng minh là chi chi chi kích ra tới đây luôn à đây 84 cái tàu chạy nhưng mà quân đồng minh cho máy bay bay tới đánh chìm hết 64 cái wow. thì 66 cái có thể là chứa đầy vàng cho nó luôn à. wow đó còn lại một 18 chiếc thôi thì đã kịp phát hơn và đưa cái số vàng là 18 chiếc thôi là chứa là 4.000 tấn vàng nha wow. À, 4.000 tấn vàng xuống cái hòn núi sát cái biển Cà Na không biết à, bao nhiêu mà mình cứ chắc chắn nó là con số thì, triệu đô đó vậy thì cái cái cái cái cái cái 66 con tàu kia thì chứa bao nhiêu còn nhiều hơn rất là nhiều vậy thì à, số vàng đó là con chìm dưới biển nữa đúng không à lần chìm dưới biển ừ. không biết là Việt Nam à, hay hát chưa thì mình chưa biết à có thể rồi. là có mà cũng im luôn rồi biết được <laughs> rồi sau sau này mới biết được à, sau này mới biết đây là tàu nếu núi tàu à tức là nó nó nó Quần núi tàu. nó đem 18 tấn vàng trên uh, à, 4 ngàn tấn vàng trên 18 con thuyền nó lên núi tàu để trốn à. À, nhiều lần người Nhật đã đến Việt Nam để tìm tung tích kho vàng cực lớn này nhưng đều thất bại à tức là người Nhật cũng có qua đi tìm cho bạn chứ phải không có nha à. họ cũng nghe tôi nghe đồn á à nhưng mà đồng thời cái ông ờ, ông ông ngại ông ông tên gì ông tiệp á à, ừ. không có nghe được cái thông tin này là từ năm 1957 ông đã biết thông tin này rồi à, à, là cái cái năm cái thời điểm đó luôn á à, là tức là cái thời điểm mà à, mà nhật nó nó, nó thiên vàng lên nó là ông, ông ông biết được cái thông tin đó à. ừ. sở dĩ quân đội nhật chôn kho vàng ở gần biển là do thuận lợi giao thông đường biển đường bộ và đường sắt hơn nữa họ chôn gần một kho vàng khác của vua trăm ngày xưa để lại nơi này à ông tìm nói vậy <laughs> tức là nếu mà ông tìm mà tìm ra được cái à, cái kho vàng Nhật cái bốn ngàn tấn vàng này có khi còn <laughs> tìm ra được vàng của vua trăm ba của ông trăm luôn à vua trăm ba luôn nhưng mà thật sự là biết được đâu mà mò ăn cả đời các bạn ạ à. các bạn kiếm ra là ăn cả đời à, và một đồng thời nữa là ông này ông à, khi mà trong quá trình tìm kiếm á thì em chưa tìm tìm thấy vàng nhưng mà ông tìm được một thanh gươm ừ. với vỏ bọc gươm của Nhật là cũ ừ. tức là và... tức là có cái vết tích cái à tích, đúng rồi vết tích. tức là cái hang gươm của Nhật của tính, tức là ít ít Nhật. nhiều vừa thấy vàng nhưng mà cũng biết là, có, có cái xác định là xung quanh đây có cái những cái có đợt, Nhật. những cái lính à. đi ngang qua và đồng thời ông còn tìm được là 10.000 yên đồng yên Nhật à. Ồ, tức là càng càng có thêm những cái chứng cứ đúng rồi nên ông càng quyết tâm ông làm hơn okay. quá hay luôn các bạn quá hay mình à, qua câu chuyện này cái mình nhớ có một cái câu chuyện về tìm một cái ngôi mộ vua Ai Cập tên là Tutankhamun hồi trước mà mình mới vừa mới vừa cũng à, à, tìm hiểu thời gian về Ai Cập cổ đại rất là hay chỗ này à, Tutankhamun là một ông vua trẻ bạn bạn dự phải à, tìm hiểu theo theo cái, cái, cái cái câu chuyện đó tức là về mình nhớ là khoảng 6 ngàn 8 ngàn năm về trước luôn tức là còn lâu hơn nữa nhưng mà cũng vào uh, cái thời điểm là người anh người ta ở trên ai cập rất là nhiều để ờ, có thời mà cũng thấy chiến thắng ngay á thì uh, ông ông ờ, người người anh người ta mới qua bên đó người ta kiểu người ta khảo cổ người ta cũng tìm những cái kim tự tháp hay những cái ngôi mộ cũng hy vọng được kiếm những cái kho báu của người vua để lại thì tất cả lúc mà họ họ qua họ, họ khai thác cho đến thời điểm đó và những cái thời điểm sau này á, thì tất cả những ngôi mộ của vua Ai Cập đều bị phá hết tức là đều bị cướp hết trước đó tức là thường cái ngôi mộ bị cướp vào ngay sau đúng cái thời điểm mà vừa chôn là bị cướp luôn tại vì một trong những cái người đào mộ những cái người mà họ đào để chôn á họ, họ lộ thông tin ra cho nên là đa phần các ngôi mộ kho báu mất hết đó ít nhiều hết chỉ còn lại những cái tượng thôi cho nên là là đến cái thời điểm mà ờ, người anh người ta vẫn tiếp tục khai phá thì vẫn tất cả những cái ngôi mộ họ tìm được đều đều là đã bị gọi là mở ra gọi là đã đã đã bị bị cướp rồi đó cướp mộ những kẻ cướp mộ nhưng mà có một cái ông này ông ấy uh, có một cái uh, niềm tin là ông sẽ tìm cái cái ngôi mộ mà hoàn toàn mới à, không có bị uh, khai phá thì uh, cái ông uh, cái, cái nhà khảo cổ học người anh đó tôi anh mình quên tên rồi à, ông nói tên là gì bạn bạn dự hay là search google về ngôi mộ vua ai cập tuta đánh luôn đánh vần là tờ u tờ a khamun ừ. là k h a m u n tutankhamun thì uh, ông nhà khảo cổ người anh này là ông ông mới đọc những cái văn bản khảo cổ học á ông mới biết là có một cái vị vua trẻ và chết trẻ thì uh, phải chôn ở một cái khu vực tức là lúc đầu người ta xác định là ông này ông chôn ở một cái khu vực phía bắc ở Ai Cập á nhưng mà sau khi ông đọc về cái niềm cái cái, cái, cái tìm hiểu ổng thì ông phải nghĩ rằng là cái ngôi mộ cái ngôi mộ nó sẽ ở đâu đâu ở trong cái thung lũng cái vị vua là cái nơi mà chôn chung á mọi người đó là cái, cái thung lũng cái vị vua là tất cả những vua ai cập đều chôn đó và ở đó người ta khai thác rất là là là, là nhiều những cái ngôi mộ nhưng mà khai quật khai quật nhiều nhưng mà tức là người ta không nghĩ rằng là có một cái ngôi mộ nào khác nữa thì ông này ông tin là ở đó vẫn còn cái ngôi mộ nào đó chưa được khai quật ở đó thì một cái à, một một cái ngày lúc mà à, đến lúc ổng gần cạn kiệt cái cái số vốn tài trợ từ à, một cái nhà tài phiệt của anh lúc đó họ tài trợ cho việc khai thác thì gần đến lúc mà không còn cái tiền để khai thác nữa thì lúc đó lại đi tìm được cái ngôi mộ đó thì lúc mà ông ông ông mở cái ngôi mộ đó là ông phải là không phải thét lên luôn đó là đây là điều tuyệt vời nhất luôn tại vì cái ngôi mộ đây là cái ngôi mộ là không bị cướp và không chưa chưa mở luôn tức là chưa mở niêm phong luôn tức là những cái ngôi mộ của của vua mà đã chôn người ta sẽ niêm phong lại thì uh, cái ngôi mộ này là chưa mở niêm phong luôn tức là chưa hoàn toàn là không bị xâm phạm luôn thì lúc mà mở ra bên trong á, là cả mấy tấn vàng các bạn tức là điều đó là đang là thật luôn á. và và sắp tới và ngay cái thời điểm dịch này nè là bên Ai Cập người ta mới làm cái bảo tàng Ai Cập 1 tỷ đô la để cải thiện lại cái bảo tàng Ai Cập đó đó thì cái bảo tàng Ai Cập mới của mới của Ai Cập sắp tới được khai trương sắp tới thì mình biết là năm 2021 năm nay họ sẽ làm để sau vụ dịch nè một tỷ đô la đó thì hết 50 phần trăm tất cả những cổ vật trong đó là của ông của tu đặc không hay không hay không bạn Dự quá dữ ờ, quá hay nhưng mà buồn ngủ quá à. nên là ờ, bạn ờ, nhiếp không à. cái bình tĩnh mà chạy đi rồi kết thúc câu chuyện nay là mình ờ, sẽ kết thúc lại ờ, cái câu chuyện về uh, đào vàng đào vàng và khảo cổ thì các bạn là trong đó có có sự may mắn nữa có người thì đào một tí là ra người đào có người ra. đào suốt đời gì luôn mà cũng không ra có người thì đào gần tới nẻm sắp bỏ cục thì nó lại ra à. có người đào bỏ cục xong rồi người mới vô đào có một tí lại ra oh. thì cũng không biết đường đâu mà nhưng mà, mà đào. đó là câu chuyện về uh tức là bài học về cuộc sống là các bạn phải tìm thì mới có không tìm thì không có ừ, còn chuyện ra không là chuyện kế tiếp nông <laughs> vậy tức là có thể mình mình chỉ còn cách kho báu khoảng một cm nữa thôi nhưng mà mình lại nản lòng mình bỏ cuộc thì người khác nghĩ lúc tiếp. đó mà mình, <laughs> mình cố gắng mình đào thêm một cm nữa có khi lại lòi ra một kho báu à. cho nên các bạn hãy cố gắng nhưng mà, bỏ cuộc nhưng mà để đến được một cm đó thì không biết khi nào như đừng ông ờ, <laughs> ông tiệp đã à, đào tiệp. Ờ, vàng từ năm 1993 2000 mấy là chắc cũng ờ, năm tới bây giờ là ông gần 100 tuổi rồi nhưng mà không biết ông còn sống hay không nhưng mà ông vẫn không con giáo, từ bỏ con giáo à, đào ổng vẫn không từ bỏ ý định và không từ bỏ được cái, cái ổng luôn luôn khẳng định là có kho báu có kho báu ừ thì bốn à, ngàn tấn vàng à, tức là có niềm tin và một cái cái cái bằng chứng nào đó mà tức mình không biết là, là bằng chứng niềm tin cho nó chết à, ừ. không mình nghĩ chắc cũng bằng chứng nó cũng đúng tại vì à, cái cái người mà lính à, trên những cái tàu đó thì nhiều mà chắc nhiều người cũng đã chứng kiến tức là ông phải có xác thực chứ không phải là tại vì cái cái thời điểm nó là chiến tranh loạn lạc là cái, cái cái khu đó là nó giống như nó, nó, nó không có người ở không gọi đúng rồi nhưng mà ý là tức là những người lính đi ờ, đi đào vàng đó, đó tức là phải nhiều người để để đưa vận chuyển lên tức là có có nhiều người nhớ cái công chuyện đó có cái thông tin là ừ. người người nhật có qua đi tìm mà không ra thì ừ. chỉ có địa điểm là chưa chưa biết chính xác không biết có đúng hay không nhưng mà có thể những người mà qua đi tìm là cũng là con cháu của những người lính đó ừ. nhưng mà có có, có đúng hay không thì mình không biết được đó là mình thấy được cái cái vấn đề đó là có thể là là là đời đời ông tìm không tìm ra có thể đời con cháu ông có thể tìm ra thì sao ừ, ừ đúng vậy ờ, hay quá các bạn hay quá hay quá chung là nếu thế mà, giới nếu mà một ngày nào đó ông tìm ra thì mình sẽ chạy đó mình quay ờ, một ngày tiếng bốn ngày tiếng vàng không, không có cơ hội bạn vô quay đâu <laughs> <laughs> vô có, có thể thấy được cái hang <laughs> khi mà hốt hết dài có thể thấy cái hang này, à. có thể là lúc đó rất là nhiều vlogger cũng chạy lên quay đúng rồi vlog ờ, xong rồi mà mình mình có thể đem theo cái máy hút kim loại ở lúc mà khiêng ra nó rớt lại máy mảnh rồi nha <laughs> lúc đó mình sẽ tài trợ một cái máy cưa <laughs> cưa cưa cưa cưa cái hầm này ok các bạn uh, vlog hôm nay sẽ kết thúc tại đây hôm nay mình uh, đang để tập làm về cho các bạn những cái livestream uh, dài hơi về những cái câu chuyện cuộc sống dọc đường thì à, hành trình kế tiếp sẽ là ngày mai sẽ là Ninh Hòa hoặc là Nha Trang các bạn Nha Trang Ninh Hòa đến Phú Yên ngày mai mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất về à, những cái tuyến đường mới và sẽ là những cái ừ, clip one shot các bạn mình có gì mình nói đó mà mình biết gì thì mình nói đó mà mình sẽ tìm hiểu trực tiếp cho các bạn luôn thì các bạn cứ à, theo dõi kênh của mình và đặt câu hỏi cho mình để mình có những cái kinh nghiệm cho những cái chuyến tiếp theo thì mình hãy nhớ like và subscribe nha các bạn về mình sẽ à, chắc mình sẽ tạo lại cái Facebook và mình sẽ cập nhật à, luôn trên đó cho nhanh khỏi edit ok các bạn là mình thích là là quay tới đâu up luôn tới đó khỏi edit mà <laughs> mà không phải không vấn đề phải mệt nếu mà vấn đề là là là là là nó nó thực tế nó thực tế các bạn chứ edit thì này, này nó lại là không còn còn gọi là thực tế nữa ví dụ thực tế cho những người đang chạy xe họ cảm thấy như thế nào họ buồn ngủ họ chán nản họ căng thẳng như thế nào nó mệt đó thì mình phải mình phải bộc lộ được cái cái cái thực tế của cái người tài xế đúng rồi à, là mình edit hết thì thấy lúc nào cũng sung sướng nghe là thấy cảnh đẹp không thì nó khác sung sướng quá clip à, clip bạn thấy là... 5 phút là người ta đi gần cái tức là các bạn à, nhìn thấy cái con đường này thấy nó đẹp vậy chứ ngồi ở nhà xem thấy nó đẹp thấy thích vậy chứ còn thực tế khi một cái người à, ngồi trong xe mà chạy suốt ngày thì họ sẽ cảm thấy như thế nào ờ. đúng à. các bạn nên khỏi ra tiếng đi các bạn coi coi được chuyện coi nhiều lúc mình mình có những cái ờ, ngôn ngữ nó hơi gọi là ờ, quá chớn thì các bạn thông cảm nha tại vì lúc đó cũng là thực tế <laughs> ok ok cảm ơn các bạn chào các bạn